me die Bro, shoot the hell up bro <laughs> Ô, căng thẳng Hai, bây giờ còn Ê. thằng ở bên đây mình ở Đây, thế, Ui, what? Oh, uh, what? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 2K, 2K Chơi được, chơi được 8 nữa, chơi 8 2-0 Go, go, go Whoa, whoa, whoa. Whoa, what, what, what? Trời đất ơi, hỗn chiến kìa. Hello anh em, mình là Chun. Thì hôm nay sẽ là một video khá lau mắt khi mình sẽ đảo ngược màu của tất cả mọi thứ trong bet War để xem mình có thể chiến thắng được trận nào hay không nhá. Vẫn vâng, như mọi lần thì mình sẽ phải dùng đến một cái resource pack để có thể làm được điều này. Link pack mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể tải về và trải nghiệm. Và nếu như anh em có đủ thời gian để có thể xem hết video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay hơn như này. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Và đừng quên tham gia server Discord của mình nhá. Thì mình sẽ vào game để ờ, dùng cái respect đảo ngược máu đấy luôn. Ok, bye bye anh em. Chun ơi Hả? Bữa cáp, bữa cáp, bữa cáp, ơi, gửi sô-cô-la cho tôi đi Chun Bắp sô-cô-la Sô-cô-la bách gì? Nhầm Chun ơi, giờ Chun đi quay video là sai lầm mà nó Chun Giờ là... Oh my Tia cày chưa Tia? Gì đây? Tia cày chưa? Ủa Tia vừa ờ, Ok, thì mình đang ở trong cái bách đảo ngược màu này thì nhìn nó có vẻ ấy đảo ngược màu có liên quan gì đến mù màu không, anh em nhỉ? Có Có cái gì không? Có cái nào? Đúng rồi, có cái nè tê tê tê TB đi như này ui tia tia tia tôi mù rồi nước ái nước ái nước nước ái u Soam, Soam, Breeze Ở tơ cơm ờ. Anh em, đuổi anh biết nó thiếu cái gì Thiếu cái mẹ Chôn bay vô đi ra cái ờ, cái ruộng nè Nó chun lâm mở ấy Ui nhìn Ô, ô, ô, ô Legendary. Whoa! Oh, what the hell? Ôi chun ơi, chun. Thế thế liên quan đến gì? Thế này, u. À trời ơi, xin nó sáng. À, gỗ mà nó bị uh, snow snow á, đóng băng á. Dạ, ờ, dạ, Chết rồi dạ, anh em. Chết rồi ờ, anh em ơi. Chết rồi anh em ơi, tôi mù màu oh, no. rồi. Oh shit, mù màu. Sao tôi thấy màu đỏ, chuyện này màu hồng này, what the hell? Trời cái kiếm trời ơi. <laughs> Ui Exiton như kiểu nó bị chết rồi, giờ thì ra bị mù màu rồi. Tại thì ra nhỉ. Sao luôn Chơi luôn. Không luôn, chơi luôn, chơi luôn. Không chơi tâm luôn. Chết sợ cái gì? Kiểu ai xị, ai xị. Bùm. Chú đừng bật to lên để mắc câu vô video. Sao như thế ờ, nào ai tôi đúng tôi Bỏ, bỏ, bỏ cái gì Wobble combo Đi ra, không nghe Đi ra, đi ra, đi ra chuông treo chuông để mít cá to lên để sao mà mất công thần cánh chim đây mà có cái lòng ơ ơ ở bên rồi chun xóa thấp vậy u ờ chun nói rồi bài à. thằng nào sáng kia thằng nào sáng kia ô con mãi mày nhìn chun là thằng nào ấy giống gì gì chu giống con maya what the fuck nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nha nhìn nha nhìn nhìn nhìn nha nhìn qua kia có thằng có thằng ơ ô thì nghỉ đi xem đi bri cứt ờ. ơ đi ra bơ tôi cô trả lại tâm trí kìa kìa kìa ôi ờ, hai headphone trái phòng cắt sạo Ôi. cái đó đó đó ok kìa ờ, ok không sao rồi vào đi ô vãi thì ô thể cái này dễ lộ thiệt lên màu ờ, có má cái là ô up lên đi u cục gì đây cục gì đây lúc lúc lúc lúc cục gì đây cục gỗ gỗ gỗ gỗ gỗ gì tiên cula dễ vậy? mà dễ phân biệt quá nhìn là biết nhìn nhìn cula. clip này anh em cula không có slip slip ui sởi ơi chất chất lượng quá trời ơi cái thuốc này what the hell nhà nhà nhà nhà đỏ đâu nhỉ nó đang lấy một rù này win win đó tháng mà Mic đâu? Nhà đỏ, nhà đỏ. Mic đâu? Mic đâu? Màu à. Không biết màu gì hết. Đưa băng cung. Bồ bồ bồ. Bồ bồ bồ bồ bồ. Bồ bồ. Chui. Chui. Chui. Chui. Vai anh em làm gì đó ấy? Win win Win win sao Ủa vậy lúc cùng anh em mình Anh em mình màu rồi à. à màu màu màu xanh Green green Không biết nhìn Nó tem mình luôn Ôi thì chết rồi anh em chơi được uh, ờ, 10 giây nhớ ngước một nhớ nhớ nhớ nhìn ra chỗ khác nha để không bị mù mờ <laughs> tôi bị à chết bà rồi tôi thấy cô lên là một xanh anh em ơi không đẩy về đẩy về ảo đá chơi luôn cá ấy cái con cu mày cái này màu gì đây ôi what the fuck mày lên đây đừng có lên đây này mình mù màu á nó phải à. bồ này nó phải bồ này tỉa trên này tỉa trên trang của ờ ca rồi ca rồi còn ai vậy còn mưa ca còn cát béo vãi thật Wow. Wow. Wow. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Giờ con này không giống thổi kèn nữa mà nó. <laughs> uống nước đá. Nó đang thổi, nó đang uống á chứ phải thì thay bị thổi chứ. <laughs> View view view. oh Ồ. Này là màu tím này, cái này màu uh, xám. Màu mẹ mày. Cái cái TB cho chú đi. Ừ, ừ, ừ cui nước dòng <laughs> trong nước ra nước tôi vào nha vào nha vào nha vào nha vào đi rồi con mèo rồi con mèo bro thằng nhân lãng thằng gia làng kiểu thằng gia làng kiểu đóng mắt đỏ qua một cái team nào khác cái tự nhiên cái thằng thằng thằng kia nó qua nó đập giường ui cho nên bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi ném bị trừ hay quá ơi thằng uh, ui wow ba kêu ba kêu ba kêu cái này càng quá ai đi ra Yes, let's go. Ôi giời ơi. Cái gì ơi? <laughs> cái gì vậy what the fuck tôi là giật mình tôi à, cái tim bay bổng của tôi giật mình ôi chuồn ô đúng rồi anh quá chuồn là người cứu tên tôi cảm ơn chuồn rất nhiều anh em lên anh lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên Cát nguy nguy hiểm nhờ Ôi, ôi giời Đem cát đi Ôi chết rồi Ui giời ơi, thế Nó màu sắc Ui Nó mà sao ti ra phế vậy Ui trời ơi Chết vải, chú chết vải Chú chết vải Cái rồi Nhâm nhâm nhâm nhâm Có chút, có chút một thăm một thăm một thăm ui trời ôi thế là ai vậy ô tia bác tia à, bác đi anh anh sợ lắm tôi lấy kim cương luôn nhá anh em mà... ta đi uh... em chơi đá nên là biết được cá luôn không bye bye cá let's go ôi ờ. ôi à. ôi báo ôi Ôi, anh em xong đây Chùn chùn chùn sắp chết Chùn đã chết Kìa tia nó đến kìa nó trên đầu kìa Nào Thằng thằng cha mày ở <laughs> pin đâu Pin <laughs> đâu Pin ơi Chết chết Mấy mấy pin đâu mấy pin đâu Ui mới thẳng kìa mới, mới thẳng Nhanh nhanh nhanh Mày mày ừa Ai ai Đúng rồi nó rớt rồi nó rớt rồi À nó kìa <laughs> Ui. Thằng kia ở đâu? ở à, đây nè. Thấy. À, nó rớt rồi, nó rớt rồi. Let's go. Chị cái thằng chát. Chị cái thằng chát kìa. Đến sau gì luôn. À. Ờ, anh em ra đây, anh em ra đây, anh em ra đây. Anh em ra đây, anh em ra đây. Kem tóc. Này là bị ờ, này là bị mồ côi rồi. Trời ơi, đó đó đó Nó đang chạy vào rừng tìm bố mẹ Sao rồi, sao rồi Ôi giời ơi Ôi giời ơi Ôi giời ơi cái xong được Ôi ôi cái gì này Ôi, đâm nắp thuyền À cái thuyền à? Ui, what the fuck? Cát kiểu cái x2 Chú thực đơn, chú thực đơn Ok, ok Mà, mà, mà, mà, Dương chả biết hả? Đứng im Đi Coi nè Ồ, wow, wow Cẩn thận ờ, con, con, con chó, chó mèo quá qua nha Ờ. Xe xe xe ờ, xe xe chó vậy là xe xe xe xe xe xe xe xe ok xe nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh đi nói be đi ba cô quậy ô thằng bu tao chết rồi hả không có đâu ken bắt thấp rồi no nhà này nó có năng đầu chậm à ủa có có này, chưa được xe hoàn thành. Nice. Ôi Rồi, đổi đi, đổi chiến thuật đi, hoàn thành này, đổi chiến thuật Google À tới tới, Evit Evit Evit Evit. Ồ ờ, ừ. Ê, về đi, về đi, về đi, một một một đứa về, một đứa về, một đứa về. Kìa kìa kìa, cái nó nó cầu kìa, nó cầu kìa. Nó nó ở trên cầu từ về mấy cửa nhà mình rồi. What the fuck? Đây, đây, đây. <laughs> What the fuck? Đây chun đi chun đi chun đi chun. Jumut bro, you want to go on Obito? Obito. Obito. đi. ra, đi ra để chun à không sao. Mày ơ. Ra để chun. Ơ. Hả? Ô, không yêu à, top 1 đây à top 1 đấy lại thắng rồi lại thắng rồi ồ Ô lại thắng rồi. Nốt, trận chúng ta sẽ Ờ Ken thấy đang áp này hả? Trời ơi. Mấy cái Ken ơi. Dạ. Ken ơi, ốc ốc ốc ốc thì phát. Tôi vào vào vào vào này vào. Có gì sủa play either map được. Sự thật chờ có thể bạn không bao giờ biết phần 1 đó là chim ừ. chuồng nước biển. Tầm nó cái tầm nó lỗ quá nè. Ủa tôi cứu có ti không? Chú, ờ, chú không nhé, chú không. Nhé. Bro, what the fuck are you doing? Rồi hiện tại là chúng ta chỉ còn đi gặp đi gặp đi gặp cụ ông đi gặp cụ dạ. ông. Ui, ui. Blue ấy. Ôi sửa luôn không? Vẫn là Asia. Ờ. Ờ sao giờ cáp giờ mới thấy. Ê. Ok. Dương. Blue kia. Tết tết ok ok ok ok plan c plan c place place ui ui ui ui ui ui ui ui ok ok ok ui ui ui ui ui ui bro oh ơ ờ, uh, what the fuck nhiều quá thế ở à, trong oh, oh, oh. coi gì vào đâu chó chó à what the fuck từ thôi từ từ dạ, giảm cái tên Why? Why? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Where, where, where? I, I, I don't see, I don't see anything. Cái này hướng này, hướng này, xuống kia. What the fuck? Đó, đó. Ờ. Chết à. Vừa rớt mà tôi vừa rớt luôn. Good afternoon, good afternoon. How are you today? How are you today? You, you fighting you and me? Kìa, giờ, đâu kìa, kìa. Anh Long ơi. Ngon phải không ạ? Mua giang kia, mua giang kia. Ăn vô kìa, ăn vô kìa. Thêm một đi, thằng đi. nha, thêm thằng nữa, thêm thằng nữa. Thêm thằng. Nó nó invite, nó invite sao? Nó invite kìa, nó invite kìa. Gì nó nóc, trên nóc, trên nóc kìa. Nó mẹ mày. Vãi, vãi. Đây qua mid. No, no. đây có chơi nha, ông đang bắt từ từ. Buông đi đi, buông kìa Gantian, kìa Ô. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. Ừ. Dạ. Yeah, nó về nó về kìa, nó Cameraman. uh ờ, you you dạ, sir. Cameraman. Chơi đúng, chơi đúng. Nghĩ chơi được có một thằng à. Go go power gator. chạy nó chạy. Ô tiếc của thon. <laughs> Sao nó có thể chạy được nhỉ? Xin bỏ à, chỉ có quá Oh, à. đâu rồi? bro, hey bro. What bro? Ờ, mất mất mất. Hey bro, thử chơi bằng cái này. Đang ở trong nhà nha, đang cầm bâu á. Ui. ok kìa. Ừ. Ờ tập. Ờ. Trời ơi, tia ra gà quá bị. No, me die. Bro, shoot the hell up bro. Ô, <laughs> oh, căng thẳng. Hai, bây giờ còn Ê! thằng ở bên Diamond ở... Đây, thử thế rồi Ui, what, what, what him, what him, he, him so pro pro Dưới, dưới, bay, bay, cho bay, cho bay Bao, bao nhiêu màu bao nhiêu máu, bao nhiêu máu Ờ, 20, 20 100 Ở đâu, ờ, 20, 20, 20, 20 Ăn táo nữa, chưa ăn táo Ui, zero, go, go, go Whoa, whoa, whoa! Let's go! Whoa! What? What? What? Ui đâu Ủa cái gì vậy Ui đâu Ui đâu Bro không muốn nào thắng Ờ vô có nào thắng Ờ Sao không được cả bọn anh em cái này nhưng mà nào cho mình ra với thứ cũng rồi cho mình mình thế là anh anh anh tiếng anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh ok chúc anh em happy happy happy và cô nhà nhung